Rồi, xin chào anh em Đấy, cái à, video này tôi tiếp tục giới thiệu cho anh em Đấy, chia sẻ cho anh em cái bộ sản phẩm ở bên tôi mà muốn chia sẻ cho anh em làm tay cái nhé thì cái bộ sản phẩm bên tôi đó chính là cái bộ hột tài xỉu mà do chính bên cơ sở tôi làm bộ hột này nó có đặc điểm gì để anh em nhận biết được là bộ hột tài xỉu này do chính bên tôi làm Đấy. thì đây chính là cái đặc điểm của nó Đấy, anh em để ý con tam nhá con tam khi mà anh em để cái chiều như thế này đấy con tam của nó thì là nó đánh thành dấu sắt thì đây là tụ mắt hí cũng là do bên tôi làm và đây là bộ tam sắc là để chứng tỏ rằng là bên tôi làm cái bộ hột tài xỉu tam sắc này và bộ hồ tài xỉu mắt hí chứ không bo từ 14 xuống 13 nhé đây là anh em à, rất là nhiều anh em alo cho tôi để tư vấn hột thì à, anh em lại nghĩ là tôi bo từ 14 xuống 13 Đấy, bo từ 14 xuống 13 nhưng mà không phải đây là bộ hột do chính tay tôi làm Đấy. được làm thủ công rất là đẹp rất là tỉ mỉ Đấy, để cho anh em đi lắc nó hiệu quả hơn Đấy. thì đây chính là cái mà để cho anh em nhận biết được là cái bộ hột này là không phải là tôi bo từ 14 xuống 13 nhé Đấy. đây tam sắc thường thường là anh em những bộ hột trợ là anh em con tam của nó là thành tam huyền đấy chỉ có một mình cơ sở tôi có cái bộ hột tài xỉu tam sắc này nhé đó, đó khi mà anh em mua cái bộ hột này tôi sẽ chia sẻ cho anh em cái cách lắc làm sao nó anh em có thể lắc được tài giữ tài giữ xỉu đấy, lên tài xuống xỉu theo ý muốn của anh em đấy, lên tới 80 phần trăm và thứ hai nữa là cái bộ hột này nó đi cực kỳ khôn tỷ lệ ăn độ của của nó cũng khá là cao Đấy, và thứ ba nữa là riêng cái bộ hột này anh em có thể lắc chén nào cũng được bao thầy thợ nghe hột luôn không có thầy thợ nào nghe hột được cái bộ hột tài xỉu này nhé Đấy, lý do vì sao vì cái mắt của nó cực kỳ nông Đấy, nên là anh em không phải lo bất cứ về cái vấn đề nghe hột nhé đảm bảo với anh em luôn là 100% là không nghe được đó nói chung test tăng tích thì ờ, thì là chỉ là cái thủ tục của nó thôi anh em nhé nên là cái vấn đề tăng tích thì tôi cũng test qua cho anh em thôi Đấy, test này anh em làm trầm Đấy. dọi đèn cho anh em nữa Đấy. anh em thấy trong suốt Đấy, này. nghe thấy không Đấy thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em cái ờ, hiệu quả của nó xem anh, anh em xem mà nó, nó có hiệu quả cho anh em khi anh em đi chơi nó phù hợp với sân chơi của anh em hay không nhé Đấy thì bây giờ tôi vào tôi sẽ lắc cho anh em thì anh em cứ lắc khi mà anh em chưa cần những cách lắc nhá cái bộ hột này nó đi đều nó đi đều 90 phần trăm đó thì anh em lắc bình thường lắc như lắc tay ngang nhé lắc như lắc tay ngang đó vừa tài đúng không giờ xỉu lên tài xuống xỉu lên tài Đấy, đứng ở trái tài bão lục Đó, xuống xỉu đấy anh em lắc tay ngang ba con lục anh em lắc tay ngang như vậy mà nó cũng xuống là xỉu chứng tỏ rằng là cái bộ hột này cực kỳ khôn đúng anh em đấy đấy là cái bộ hột tài xỉu mà bên tôi muốn chia sẻ cho anh em bộ hột tài xỉu tam sắc nhé tam sắc đấy thì uh, bây giờ tôi vào tôi sẽ giữ hột cho anh em đấy hay gọi là giữ cầu cho anh em thì cái giữ hột này anh em biết cái cách lắc của nó rồi thì là anh em có thể dành riêng cho mình một cho đến một ngày hoặc là hai ngày gì đó thì anh em lắc để anh em làm quen với cái hột này và làm quen với cái lực lắc của cái hột này Đấy, thì anh em lắc nó sẽ rất là hiệu quả khi mà anh em đi sân chơi nhé anh em đừng có vội Đấy, thì uh, tôi à tôi sẽ lắc cho anh em giữ tài giữ xỉu Đấy, đang xỉu giữ xỉu cho anh em này 7 đến 80 phần trăm riêng tôi làm cái hay anh em làm cái anh em có cách lắc thì anh em kết chén này 7 đến 80 phần trăm vẫn đứng là xỉu hai ba năm đúng không hai ba năm người ta thường nói là bán dâm mua tài đấy như chén này anh em phải giữ được xỉu nhé tôi sẽ giữ xỉu cho anh em hai hai bốn đúng không anh em tiếp tục giữ xỉu cho anh em này đó chén này thì tôi đảm bảo từ 80 đến 85 phần trăm đó là nhất xỉu đó 126 đúng không anh em tiếp tục Trái này vẫn tiếp tục có 80% đến 85% nó là nhất nhị xỉu. Nhất xỉu. Tiếp tục vẫn là nhất xỉu. Đó, 1 2 3, tiếp tục giữ xỉu cho anh em. Cái trái này lên tài. Đó. Thì lên tài giữ tài luôn. Đó, tài. Tiếp tục giữ tài. Đấy tiếp tục giữ tài này đó tiếp tục giữ tài này đó tiếp tục giữ tài này đó giữ tài này đó chén này về xỉu hai ba năm đó đó chính là cái bộ hồ tài xỉu mà anh em có thể giữ tài giữ xỉu theo ý muốn của anh em thì anh em nào mà muốn sở hữu cái bộ hột này thì à, bên tôi sẽ chia sẻ cho anh em cái cách lắc thì anh em có thể đến cơ sở tôi sẽ chia sẻ cho anh em luôn bên tôi thì chuyên cung cấp cho anh em làm tay cái anh em những được những cái bộ hồ tài xỉu mà anh em đi lắc nó có mang lại hiệu quả cho anh em nhé đấy thì uh, anh em nào mà muốn sở hữu thì anh em cứ alo với tôi qua số điện thoại trên màn hình nhé tôi là Sơn tài xỉu ở bên xe miền Tây anh em cứ lên bên xe miền Tây anh em alo tôi tôi ra tôi đón anh em nhé chào tất cả anh em